I'm Thank you. để rồi em bước chẳng cần nghĩ suy cho em mộng mơ từng ngày từng ngày trong mơ trả lời một câu đang làm gì vậy có phải một điều gì đó em muốn che đậy quan tâm yêu thương không như xưa cảm giác mất bạn đã thay đổi có đúng chưa Jager gọi chẳng cùng chiếc điện thoại bởi tin đi mới có một tin nhận lại